thì hàng ngày mình đều làm video cho các bạn tham khảo để hoàn toàn là miễn phí với tất cả cái tâm huyết của mình đó mình đã dành khá là nhiều tâm huyết cũng như là chất xám cũng như là thời gian để hàng ngày ngồi soi xét cầu kèo à, nghiên cứu ra những cái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 với lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều, đầu hạ, đầu 2, đầu 6 bị câm rồi. 30, ngày hôm nay nổ ra ba nháy lô rất là tương bừng và rực rỡ. Với cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có 80 năm, lô cặp thì có cặp 1991. Đó, tiếp theo cái cặp 5885 với ba nháy lô tương bừng nữa. Đặc biệt thì ra 30 rồi. Thì à, ngày hôm nay à, do ngày hôm qua ấy, thì mình không có lên làm video cho các bạn được nhưng mà mình cũng đã cố gắng để uh, soi xét cầu kèo và gửi đến những cái con số kín cho các thành viên ở nhóm tứ nương của mình ở các thành thành viên ở nhóm tứ đương của mình thì ngày hôm nay thì lại về bờ rất là rực rỡ với trọn vẹn cả hai nháy lô 1991 đây mình sẽ mở cái nhật ký Zalo của mình lên cho các bạn xem thì à, ngày hôm nay đây mình có chốt cho các bạn là xong số VIP là 1991 thì ngày hôm nay cũng rất là vui và rất là tươi mừng rực rỡ khi mà cái xong số VIP 1991 để nó đã nổ trọn vẹn luôn và các bạn cũng đã ăn trọn vẹn luôn cả hai nháy lô rồi đó rất là vui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 cái dàn đất rút gọn ngày mai mình sẽ có 151, 454, 565, 575, 585, 131, 232, 343 363 373 đó thì trên đây mình đã cố gắng là soi cho các bạn cái cầu kèo rất là đẹp rồi thế các bạn mà trùng máu với mình thích những con số thì các bạn chơi còn nếu không thì các bạn có thể là xem này tham khảo và các bạn có thể liên hệ với Zalo 0963236194 và các bạn lưu ý giúp mình với đó là ngoài cái kênh thập tứ nương và cái số Zalo à, uh, 0963236194 này ra thì ờ, những cái kênh giả mạo khác thì đều là không phải là mình các bạn nhé mình chỉ dùng duy nhất một số zalo 0963236194 và là duy nhất một kênh thập tứ nương mà thôi đó còn bây giờ thì mình sẽ